Chào tất cả các bạn Hôm nay tính chung.vn sẽ hướng dẫn các bạn phần 2 của bài 18 Chúng ta sẽ đọc cùng với tôi phần à, phân đơn về thánh điểm trang 27 Bắt đầu Khứa pan Khây bản Chi trả Truy trả Chi tan Chí tiền Pháng chiên Pha xét Đọc lời liên tiếp trang 28 bài 2 Choán chén quang, chiếc thuyền ánh trăng sáng Ý sự ti sang xoan Mặt rộng phủ đầy sương Chỉ thấu quang minh nhuệ ngẩng đầu nhìn trong sáng Ti thấu sư cu xiang cúi đầu nhớ cố hương à, Chúng ta nhấn vào cái từ gần cuối Ti thấu sư cu xiang Cu, sẽ nhấn vào cu Cu, cu, cu là nhấn, ok à, à chủ truy sắp xếp từ thành câu tham ân uh, tham ân cung sư yếu khẩn tua oai của chữ duyệt câu 1 câu 2 uh, ờ, tha dễ sư của mân xuế xiao tờ liếu xuế sân câu số 3 tham ân tâu sư oai của liếu xuế sân câu 4 tham ân tâu trai 语言大学学习。Câu số 5 Nì tờ máu y sư sớm mơ Câu 6 Nì Xe mới hay xe cũ Câu 7 Chưa xia Tâu sư trung giao ma Những cái này đều là thuốc bắc phải không Câu 8 Ni tức lão sư sư xuấy Thầy giáo của bạn là ai Điền từ vào chỗ trống Bài số 3 Trang 28 Của Mân Pan Hiểu San Quê Lão Sư Lớp chúng tôi có 3 vị thầy giáo Quê là dành cho giám đốc này Thầy giáo này Những ai mà quay quay một tí à. Còn bình thường dùng cưa là được à, Sư ờ, bẩn sứ tiền Tua sở chén Mà ly yếu lẻng trang ti thú Cái gì về mặt rộng Bắt buộc dùng lượng từ trang Ờ, chúng tôi muốn một quả táo ờ, chiếc xe đạp đó có phải của bạn hay không? Lượng từ xe cộ là lem. Ô tô phán trên yếu yếu lem bái gì chữ. Lượng từ của ghế là bả. Những gì cầm nắm được là bả. Chúng ta đi tiếp. Chưa phá sản sư sấy tập. Cái ô này là của ai? Uh, 我有个新箱子 tôi có một cái vali mới chư chư chen bỉ sư nỉ tạm mà cái bút mà cái bút chì này có phải của bạn không chư là lượng từ của gì dạng cả cành nhánh ví dụ như chữ xấu trừ một ngón tay à, ní hiểu chỉ che khung máu y bạn có mấy cái áo len hồng áo mặc áo len màu đỏ chen là lượng từ của quần áo nhé sữa câu sai bộ mân pan hiểu sứ ba cờ liếu xuế sâm Câu số 2 Sấy sư nỉ tờ lão sư Câu số 3 Của hiểu y bẩn khăn ủy chữ điển Câu 4 Ổ mân tờ xuế xeo khẩn tạ Bỏ sư đi Câu số 5 Ní hiểu mấy hiểu Trung Quốc bằng hiểu Bỏ ma đi Ủa Mính tiền xeo hiểu khượng Bỏ sang đi 你爸爸做什么工作？ bỏ tớ đi của Papa Mama Tâu Sư Lão Sư Đấy là câu số 8 Về mô tả bức tranh à, Các bạn phải tự làm thôi ờ, Tôi sẽ đưa ra một à, chút gợi ý Cho cái phần bức tranh Mô tả cái bức tranh này nhé Ở trang 29 Ổ tờ phán chen lì yếu lẻng bá ý chữ Có hai cái ghế à, Lẻng phấn khoa, hai bồn hoa Iker Suchia có một cái giá sách y y cơ một cái tủ quần áo một tờ phán che lì nhiều y chang choáng trong văn phòng của tôi có một cái giường uh, y chang chua chữ một cái bàn chén sạn hiểu y chang sư chia thi thú trên tường có một cái bản đồ thế giới y chang chapen một bức ảnh y quê lì trong tủ quần áo yếu khẩn tua y phụ trong tủ quần áo rất nhiều quần áo các bạn chuyển những cái lời mà tôi vừa nói viết thành chữ hán sử dụng cái phần mềm QQ mà tôi đã hướng dẫn viết và có thể đánh thành một cái văn bản như vậy thì các bạn sẽ nhớ được cả từ và có cả cấu trúc để nói à, sau đó thì các bạn sẽ chuyển sang trang 30 cho tôi bài số 6 đặt câu hỏi à, nỉ khoa sớm mất chén câu 1 đấy à, nỉ ờ, khoan rấn miến pi khái sư yue pi xoáy khoan rấn miến pi 你做什么 cũng được câu số 2 của tờ chưa sư khốn tận câu hỏi sẽ là xoáy tờ chưa sư khốn tận nì tờ chưa sư sớm mây yén xưa tận nì tờ chưa sư khốn tận khái sư bái tận ờ của cha hiểu sư khẩu rấn nì cha hiểu trí khẩu rấn xoáy cha hiểu sư khẩu rấn nì cha hiểu sư khẩu rấn khái sư ngũ khẩu rấn câu số 4 我爸爸是大夫，你爸爸做什么工作？谁是大夫？告诉他，这个公司的外国人很多，够啊。这个公司的外人，外国人多不多？哪个公司的外国人很多？告诉少。明天你去银行。明天你去哪？什么时候你去银行？明天你做什么？懂吗？ Ờ, hoặc là mình thêm xoáy truy ý nào cũng được câu số 7 chưa len chưa khẩn xin chưa len chưa chậm yam chiếc xe này thế nào nả len chưa khẩn xin quyền ờ, cái xe nào rất là mới câu số 8 của tờ phán chen khẩn an trinh câu hỏi sẽ là đi tờ phán chen chậm yam đi tờ phán chen an trinh bu an trinh giấy tờ phán chen khẩn an trinh Bây giờ chúng ta sang bài hội thoại giao tiếp Bài số 7 Sen sợ ông Chào ông à, Nì chư thể sớm mơ ông ăn gì ạ? Lái cơ niếu rau cho một suất thịt bò Ý cơ tô phụ một suất đậu phụ Lá ngoảng mì phạt hai bát cơm Khơ tẻn sớm mơ uống cái gì ạ? Y bính trinh tảo ý triệu một chai bia thanh đảo Y bính khở lựa một chai coca à, ờ, Khái eo bía tầm ma còn muốn cái gì khác không? Bú eo là không cần nữa chỉnh sao tầng xin hãy đợi một chút mặc cả thảo che khoán tre máu y tôi sản triển y che à, áo len bao nhiêu tiền một chiếc y che y bản khoai một chiếc là 100 đồng Phén y tiền hảo mà rẻ đi một chút được không lý cẩy chiều sứ bạn bạn đưa 90 đồng là được rồi mẫu ba quân rấn su hỏi về số người ờ, nỉ mân pan nhiều tua sảo xuế sân lớp các bạn có bao nhiêu học sinh của mân ban lớp chúng tôi có 18 học sinh. Nán sông tua khái sư nữ sông tua? Nam sinh nhiều hay là nữ sinh nhiều? Nữ sông tua, nữ sinh nhiều. Nữ sông nhiều sứ cựa, nữ sinh thì có 10 người. Nán sân chứ hiểu ba cựa. Ờ, học sinh nam chỉ có 8 người. Trên đây tôi vừa hướng dẫn xong. Tiếng Trung.vn vừa hướng dẫn xong cho các bạn bài 18 của giáo trình Hán ngữ 2. À, ờ, các bạn ừ, thực ra bài tập thì các bạn tự làm còn nếu mà gặp khó khăn thì mình sử dụng cái phần hỗ trợ của tôi thì như thế nó sẽ hiệu quả hơn Đấy. tiếng trung vn chúc các bạn học tiếng trung thành công